在路在仰头，只能依是依抱。老古人真呀个独乱绕。在路头我里，在仰头母我胸，有只龙，只看得个母。 tia ua nương thia tua ua da yêu nhỏ trơn tơ có ý xa tua ước tơ kê xí lu có rõ, yêu chỉ bu có ư tơ kê lu buồn trông 苦楚路过一人自由去真心莫能写到过可地啊就路人人都够完美 cho lũ trâu lũ đu cho lũ trâu đầy à sợ ua chia ua nương kia thua ua đa yêu nhau trần đời có ý xa tua ước sao kê xin lũ có rong nhớ chỉ bố có 不做路过一轮四月去真相。我唔需要透过客气啊，条路远远都够我们，再多变成别万不路线。 kia đâu có người kia cho lu yon yon đâu có one em tại tôi bên trái kia có lu chia in your chỉ lo yên lu có sự thank you